thiên cơ được ấp ủ trong 6.000 năm, tiên tri thời kỳ thanh lọc của vũ trụ đã đến. Trời đất tuần hoàn, thế sự luân chuyển, năm tháng đẳng đẵng trôi qua, các quốc gia trên địa cầu này cứ tiếp nối nhau hưng thịnh rồi lại suy vong. Mọi thứ diễn ra tưởng chừng như bình thường vì đó cũng là quy luật phát triển của vũ trụ này. Nhưng những năm gần đây, cả địa cầu này đều xảy ra những biến đổi to lớn, từ hạn hán thiếu nước đến mưa to lụt lội, động đất, sóng thần, bệnh tật. Liệu đây có phải thời khắc mạt kiếp như các dự ngôn đã nhắc đến, nên trời đất tự nhiên cũng không còn tĩnh lặng được nữa. Tuy nhiên, cũng có nhiều người cứ ung dung nhàn nhã, hào phí năm tháng của đời mình. Trước những biến cố ngày càng gay gắt của cuộc sống xung quanh, họ tự chấn an bằng cách thuyết phục mình rằng những lời dự ngôn chỉ là phỏng đoán và sự thổi phồng của người xưa. Nhưng khi kiếp nạn thực sự xảy đến thì trở tay cũng không còn kịp nữa. Thúy Hằng xin chào các quý khán thính giả thân mến của Duyên Vạn Cổ. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong câu chuyện ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhìn lại từ thời điểm năm 2020 cho đến nay. Trong 2 năm qua, nhân loại đã phải đón nhận quá nhiều thảm họa, đặc biệt là viêm phổi Vũ Hán đã bùng khắp trên khắp thế giới. Sau đó, những thiên tai nhân họa đã khiến gần 2 triệu người bị mất mạng. Rồi tới chiến tranh Nga, Ukraine đã bất ngờ bùng nổ, khiến hàng triệu người bị lâm vào cảnh nước mất, nhà tan, bom đạn khắp nơi, khiến xác người như núi, khổ không sao kể được. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Theo các tiên tri và những lời dự ngôn của cổ nhân mô tả thì đại nạn thật sự vẫn còn chờ ở phía trước. Ngũ hành bắt đầu luân chuyển, thời kỳ thanh lọc của vũ trụ đã đến. Qua tiết lộ của một người tu luyện Phật Pháp, trong một lần đả tọa, ông đã được diện kiến thần Tai Ương, một vị thần chuyên cai quản thiên tai trong tam giới. Thần Tai Ương đã nói với vị tu sĩ rằng trong năm nay sẽ xảy ra hơn chục loại thiên tai, chúng sinh sẽ phải đối mặt với đại kiếp nạn của vũ trụ. Vị thần này còn khải thị rằng, thiên cừu đã định cũng cần dưới trần gian phải có người đi truyền đạt thiên ý cho thế nhân. Cảnh báo cho chúng sinh được biết rằng vẫn còn có các tai họa khủng khiếp hơn đang chờ đợi nhân loại ở phía trước. Con người và các sinh mệnh trên trái đất sẽ phải đối mặt với những kiếp nạn của thời mạc thế. Theo đó, đại kiếp nạn đầu tiên của nhân loại đã bắt đầu bằng đại dịch viêm phổi Vũ Hán vào hồi cuối năm 2019, đầu năm 2020. Tiếp sau đó, thần tài ương cho hay các vùng đất trên thế giới đều xảy ra các tai họa khác nhau. Các quy luật ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ của vũ trụ trong lúc luân chuyển và đảo lộn sẽ đồng thời thanh lý nhân loại và thời kỳ thanh lọc của vũ trụ tầng thấp đã bắt đầu. Tương lai, thuận theo thiên ý, sẽ đào thải những người có tội nghiệp lớn trước tiên Đặc biệt, vị thần này còn cho người tu sĩ xem cuốn sách sinh tử của trời, trong đó ghi chép những người cần phải chết trong lần đào thải này. Những người chết rồi sẽ được địa ngục tiếp nhận, người phạm tội ác lớn sẽ phải đọa xuống địa ngục vô sinh. Vị thần này cho hay, đại kiếp nạn của nhân loại gồm có dịch bệnh, nạn châu chấu, hồng thủy, hạn hán, mưa đá, dịch hạch, chiến tranh, mất mùa, hỏa hoạn, nạn sâu bướm, động đất, Tất cả những điều này sẽ lần lượt xuất hiện ngày càng nhiều với cường độ càng lớn và điều đó để chứng minh cho nhân loại u mê biết được tính chân thực của những lời tiên tri cổ xưa. Ở đây, Thúy Hằng cũng xin được nói thêm cho quý vị khán giả rằng, theo vũ trụ quan của đạo gia thì ngũ hành chính là các yếu tố cơ bản để cấu thành nên vạn sự, vạn vật trong vũ trụ, trong đó có cả cơ thể người. Đây cũng là thiên cơ to lớn đối với sự phát triển và sự biến đổi của toàn xã hội nhân loại. Tương tự như học thuyết tứ đại gồm đất, nước, gió, lửa trong vũ trụ quan của nhà Phật. Bên cạnh ngũ hành, vũ trụ quan đạo gia còn giả thuyết về lý thuyết tương sinh tương khắc. Theo đó, lý tương sinh tương khắc của ngũ hành sẽ duy trì sự cân bằng của các sinh mệnh trên thế giới. Lý tương sinh ở đây có nghĩa là bánh xe ngũ hành chuyển động xuôi, tức là xã hội nhân loại hưng thịnh, có đạo đức, có trật tự, có tu dưỡng. Còn ngũ hành tương khắc thì sao? tức là lúc đó bánh xe ngũ hành chuyển động ngược, dẫn đến xã hội nhân loại bên dưới xuống cấp dần về đạo đức, không còn trật tự, không còn sự tu dưỡng trong mình, vạn vật sẽ gặp phải kiếp nạn. Trong lục đạo luân hồi, hết thảy sinh mệnh đều mang theo bên mình nghiệp lực mà rời đi. Sinh mệnh sẽ chuyển sinh đến các vật thể khác, ví dụ như chuyển sinh thành tảng đá, đất cũng mang theo nghiệp lực hay chuyển sinh thành cỏ cây hoa lá, côn trùng. Hết thảy đều mang theo nghiệp lực nếu có thể khai mở con mắt thứ ba, chúng ta có thể thấy nhân loại ở tầng thấp đều là trong nghiệp cuộn lấy nghiệp, tối tăm mù mịt. Vậy, những gì được gọi là tai họa trong ngũ hành đây? Chúng ta hãy cùng lấy ví dụ, yếu tố thủy trong ngũ hành có vấn đề sẽ xảy ra những thảm họa như mưa bão, mưa đá, lũ lụt. Liên quan tới yếu tố hỏa thì có cháy nổ, hỏa hoạn, hạn hán đều là những thứ thảm họa gây ra cảm giác nóng rát, bốc hỏa. Yếu tố thổ thì gồm có động đất, sạt lở, núi lửa phun trào. Liên quan tới yếu tố kim thì sẽ xuất hiện các thảm họa liên quan đến chiến tranh, liên quan đến yếu tố mộc thì có nạn châu chấu làm hại thực vật, mất mùa, thiếu lương thực. Nói đến đây, có lẽ mọi người cũng đã hiểu rõ thế nào là nạn ngũ hành rồi có phải không ạ? À? Vậy thì mỗi người hãy dựa vào hiểu biết của chính mình, đối chiếu lại xem trong suốt 5 năm đủ lại đây, bao nhiêu thảm họa, bao nhiêu tai nạn liên quan đến ngũ hành đã xảy ra rồi. Hãy cho Thúy Hằng biết bằng cách quý vị hãy comment ở bên dưới nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng thử lý giải lý tương sinh tương khắc một chút nhé. Lý tương sinh tương khắc trong ngũ hành Ngũ hành hay còn được gọi là thuyết ngũ hành cũng là một phương thức nhận thức thế giới của phương Đông cổ xưa. Cổ nhân đem vạn vật trong vũ trụ phân thành năm loại sự vật có tính chất của mộc, hỏa, thổ, kim, thủy và gọi đó là ngũ hành. Người xưa thường dùng lý luận của ngũ hành, đặc biệt là lý tương sinh tương khắc của nó, để giải thích sự hình thành của vạn vật và sự tương quan giữa chúng trong thế giới. Điều này cũng tương tự việc các nhà khoa học ngày nay dùng thuyết bảo toàn năng lượng, thuyết tương đối hay học thuyết lượng tử để giải thích những sự vật hiện tượng trong tự nhiên. Vậy, tương sinh là gì? Sự tương sinh trong ngũ hành có nghĩa là giữa hai sự vật có thuộc tính khác nhau có tồn tại mối quan hệ tương trợ, tương hỗ để cùng phát triển ý chỉ là mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Còn tương khắc thì tương phản với tương sinh, có nghĩa là giữa hai sự vật có thuộc tính khác nhau tồn tại những mối quan hệ khắc chế lẫn nhau. Cụ thể là mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Nhắc đến lý tương sinh tương khắc trong ngũ hành thì đây là một trong hai thiên cơ lớn trong lịch sử của con người cổ đại. Trong lịch sử phương Đông có hai giai đoạn rất nổi bật. Giai đoạn thứ nhất là thời đại của thần, là giai đoạn lịch sử kéo dài 3.000 năm, từ 6.000 năm trước cho đến 3.000 năm trước. Ở giai đoạn này, sự diễn biến của xã hội nhân loại là sự tương sinh trong ngũ hành. Khởi điểm của nó bắt đầu từ khi Phục Hy, vệ giả bát quái, còn gọi là tiên thiên bát quái. Điểm kết thúc là khi Văn Vương vệ bát quái, còn gọi là hậu thiên bát quái. Còn giai đoạn thứ hai có thể được gọi là thời đại của con người, tức là giai đoạn từ 3.000 năm trước về sau. Ở giai đoạn này, sự diễn biến của xã hội nhân loại là sự tương khắc trong ngũ hành. Điểm bắt đầu là khi Văn Vương đưa ra hậu thiên bát quái. Vậy thì cùng là bát quái, tại sao lại phân thành tiên thiên và hậu thiên? Bởi vì thiên tượng biến hóa thì vũ trụ sẽ phát sinh biến hóa. Vì thế, theo lẽ tự nhiên, diện mạo vũ trụ mà bát quái biểu thị cũng thay đổi theo. Thiên cơ thời đại của thần – ngũ hành tương sinh. Thời đại của thần, tức là thời kỳ thượng cổ, có một đặc trưng rất nổi bật, đó là ngũ hành tương sinh. Ngũ hành tương sinh chủ yếu được thể hiện qua quan hệ luân thế của Tam Hoàng Ngũ Đế. Tam Hoàng là chỉ Phục Hy, Nữ Oa và Thần Nông. Tiên thiên bát quái của Phục Hy có thể trên thông thiên văn, dưới tưởng địa lý, tinh thông bát quái thì có thể thực hiện thiên nhân hợp nhất, có thể hiểu rõ được ý chỉ của thiên thượng. Vì vậy, ông được gọi là thiên hoàng Nữ oa thì dùng bùn đất tạo ra con người, xác lập chế độ hôn nhân của con người. Có người rồi thì trái đất mới có thể sinh sôi, có nghĩa là tất cả những gì trên trái đất đều vì con người mà sinh ra. Con người là linh anh của vạn vật, vì vậy nữ oa còn được gọi là địa hoàng. Còn thần nông thì chuyên trách vấn đề trồng trọt, canh tác, tức là các hoạt động về nông nghiệp, thử các loại cỏ giúp người chữa bệnh, nhưng điều này đều liên quan đến chuyện của con người, vậy nên ông được gọi là nhân hoàng, cũng chính là phiêm đế. Thiên đế Phục Hy và đại hoàng nữ Oa là hai anh em, sau đó lần lượt được chuyển làm thiên chức, chưa có bất kỳ biến hóa nào trong thuộc tính, họ đều thuộc về mộc, còn nhân hoàng thần nông thì thuộc về hỏa trong ngũ hành, vì thế nên tam hoàng tương sinh, sau trận chiến phản tuyển, viêm đế rút về phía nam, phụ trách thần nông của cả một vùng và vị trí vùng đất phía nam này cũng thuộc về hỏa còn hoàng đế là thuộc thổ, vì vậy nên viêm đế và hoàng đế hoàn toàn tương sinh. Chính vì vậy, tam hoàng tương sinh chính là mối quan hệ mộc sinh hỏa. Tam tài tức là thiên, địa, nhân có trật tự, trời đứng đầu, rồi đến đất, sau đó mới đến con người. Vì vậy mới nói rằng con người sinh sống giữa trời và đất, biểu thị rõ ràng trời và đất trước, rồi mới đến con người. Không có thời thì không có sinh mệnh, không có sinh mệnh thì không có vạn vật trên đất. Lão Tử nói, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ngũ hành tương sinh còn thể hiện rằng ngũ đế tương sinh. Ngũ đế ở đây là hoàng đế, viêm đế, đường nghiêu, ngu thuấn và đại vũ. Viêm đế thuộc hỏa, hoàng đế thuộc thổ, hỏa sinh thổ, nên viêm đế và hoàng đế tương sinh. Vì thế đất còn được gọi là hoàng thổ. Hoàng đế nắm giữ trung nguyên, vị trí của thổ trong ngũ hành lại ở nằm giữa. Tiếp đó là thổ sinh kim, nghiêu đế thuộc kim, kim sinh thủy, thuần đế thuộc thủy, thủy sinh mộc, vũ đế thuộc mộc, mộc sinh hỏa, vũ đế sinh ra con trai là hạ khải, hạ khải lại thuộc hỏa. Nói đến thuần đế trong ngũ hành thì ông thuộc thủy, đại hồng thủy mà các kinh sách nhắc đến trong quá khứ cũng là lúc xảy ra thời đại lúc bấy giờ. Thuộc tính của các đế vương cổ đại là có dấu hiệu, ví dụ trong thượng thư có ghi chép lại như thế này – Thuần đế có nói với hạ thần rằng, hồng thủy mênh mông, nhấn chìm cả núi rừng, người vật không còn chỗ yên thân tức là nói tất cả những nơi nào có độ cao dưới 2.000 mét so với mực nước biển đều bị nước nhấn chìm, văn minh vật chất của nhân loại dường như sẽ bị phá hủy trong chốc lát. Câu chuyện thần thoại về con thuyền Noe cũng xảy ra ở thời điểm tương tự. Người phương Đông ở trên núi Côn Lôn may sống sót. Sau khi đại hồng thủy dần rút xuống, một số di chuyển về phía Đông Bắc và trở thành người Mông Cổ hiện nay. Một số di chuyển về phía Nam và trở thành người Tạng, còn ở phía dưới của lưu vực Hoàng Hà là người Hán, người Bách Việt. Còn Vũ Đế thì thuộc Mộc, Mộc sinh hỏa, con trai Hạ Khải của ông thuộc hỏa, mà triều Hạ do Hạ Khải khai sáng có quốc hiệu là Hạ. Mùa hạ nóng bức, mặt trời chiếu rọi, nhiệt độ cao, đây chính là dấu hiệu của hỏa. Vì vậy, hạ thuộc hỏa. Vũ Đế và Hạ Khải có quan hệ cha con, Hạ Khải và Vũ Đế là quan hệ tiếp nối, tức là quan hệ mộc sinh hỏa trong ngũ hành. Vì ngũ hành tương sinh nên cho dù giữa hai triều đại có nảy sinh chiến tranh thì cũng có quy mô nhỏ tức là không có bên nào tiêu diệt bên nào, máu chảy rất ít, cả thiên hạ tương đối thái bình. Cuộc chiến giữa viêm đế và hoàng đế cũng là do viêm đế lùi xuống phía nam, còn hoàng đế thì nắm giữ phía bắc nên không xảy ra chém giết lộng hành. Hoàng đế chính là tổ tiên của người Hoa Hạ, Trung Quốc ngày nay. Trong khi đó, mảnh đất phía nam thì do thần nông hay viêm đế cai quản, chính là thủy tổ của tộc Việt chúng ta. Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, phần lời tựa của sử gia Ngô Sĩ Liên cũng đã có ghi chép rằng nước Đại Việt ở phía Nam ngụ lĩnh, thế là trời đã phân chia giới hạn Nam, Bắc. Thủy tổ của ta là dòng dõi họ thần nông, thế là trời sinh chân chúa, có thể cùng với Bắc Triều mỗi bên làm đế một phương. Thế mới thấy, tộc Việt chúng ta cũng có lịch sử rất lâu dài và một cội nguồn thần thánh đáng tự hào, có phải không, thưa quý vị? thiên cơ thời đại của thần, thần và người cùng tồn tại. Quay trở lại với câu chuyện của chúng ta, ở thời đại của thần còn có một đặc trưng thứ hai, đó là thần và người cùng tồn tại. Khi thần và con người cùng tồn tại là vào thời đại của Tang Hoàng Ngũ Đế. Người bình thường vẫn chiếm đa số, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều người siêu thường thần thông đại hiển, lấy hình tượng nửa người nửa thần để đi lại ở thế gian và người bình thường cũng không cảm thấy kinh ngạc vì thời cổ đại con người chất phát và vô cùng thành kính với thần. Người người tín thần, nhà nhà tín thần, vì thế nhiều thần tích xuất hiện cũng không lấy làm lạ như Phục Hy lấy phẩm chất của Mộc làm cốt lõi, dựa theo hà đồ để tạo ra bát quái, khai sáng ra tiên thiên dịch, đặc biệt là 3.000 năm sau đó, thần nhân và thần tích liên tục xuất hiện. Cả vùng đất Trung Nguyên tràn ngập trong hiện thực thần và người cùng sinh sống. Văn hóa mà thần và con người tạo ra vào lúc đó vô cùng thần bí, có quỷ, có thần, vô cùng khó hiểu. Vì vậy, vùng đất Trung Nguyên được coi là thần châu. Ngày nay, tại Sơn Tây, Trung Quốc có một ngọn núi bát quái, tức là nơi bày bố bát quái. Tương truyền rằng Phục Hy đã vẽ bát quái tại chính nơi này. Hơn nữa, chuyện mà Nữ Oa đã làm kinh thiên động địa vô cùng thần kỳ. Câu chuyện thần thoại Cộng Công kể rằng Cộng Công nổi giận, húc đầu vào núi Bất Chu, núi Bất Chu sập xuống, trời hướng Tây Bắc đổ xuống vì mất đi cột trống, mặt đất hướng Đông Nam cũng sụp xuống tại nơi đây, đã gây tai họa cho nhân gian. Nữ oa vì cứu chúng sinh đã luyện đá ngũ sắc để vá trời, Ngoài ra, nữ oa còn chặt bốn chân rùa làm bốn cột trống để chống đỡ trời, dùng cho cốt để chặn hồng thủy. Như vậy, rùa ở đây chắc chắn cũng là thần vật. Nữ oa nặn đất tạo ra con người không phải chuyện đùa, vì phương Tây có thượng đế tạo ra con người. Các dân tộc ở Nam Mỹ có truyền thuyết về việc Chúa tạo ra con người, không hề liên quan tới thuyết tiến hóa của Darwin. Vậy thì thần nông thì sao? Thần nông dạy con người gieo hạt trồng ngũ cốc, nếm thử các loại cỏ, trong khi trước kia chưa hề có ai từng biết làm điều này. Đó là một chuyện mà một người bình thường không thể làm được, thật quá sức đặc biệt, có phải không ạ? Đại vũ trị thủy săn đuổi rất nhiều yêu ma, có thể biến thành động vật to lớn đánh vỡ núi đá. Con trai ông cũng là từ trong đá mà nhảy ra, vợ của ông là người con gái đồ sơn thị trong nháy mắt đã biến thành tảng đá, rất là thần kỳ. Trong sách Hỗn Nguyên Thánh Tỷ đã ghi chép lại chuyện lão tử, hoàng đế và một số người khác tu thành thần tiên. Sau nhiều lần học đạo từ Nghiêm Thành Tử, sau đó Hoàng đế đã bạch Nhật Phi Thăng tu thành thần tiên. Đạo gia tu thành thần tiên là bắt đầu từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế, còn nho gia thì không bắt đầu từ thời Khổng Tử, vì Khổng Tử chỉ là người tập hợp mà thôi. Bởi vì mọi người lúc đó tin vào thần, có rất nhiều người tu thành thần. Những câu chuyện về Bạch Nhật Phi Thăng cũng xuất hiện khắp nơi ở vùng đất Thần Châu. Cũng là vì đạo đức của con người lúc bấy giờ cao thượng, cuộc sống đơn giản không thèm quyền uy, mọi người có tuổi thọ cao, ngay cả vị trí thiên tử cũng không muốn ngồi vào. Tam thư thiên địa nhân vào thời đại của thần Bản tiếp về thiên cơ trong lịch sử, chúng ta thử bước vào thời đại tam hoàng, thiên, địa nhân cũng sinh ra tam thư, thiên, địa nhân. Thiên thư là kinh dịch, có thể giúp người học hiểu trời, hiểu thần, biết trước tương lai. Từ xưa tới nay có thể triển hiện ra khả năng phán đoán một cách thần kỳ, hàm ý bác đại tinh thâm. Thiên đạo được nhắc đến tức là cội nguồn của tất cả văn hóa, thể hiện rõ quy luật của vũ trụ. Thoạt nhìn thế gian liền hiểu được ngay, 64 quẻ của nó hay còn gọi là bát, bát trong bát quái, tóm gọn tất cả trong thế gian con người, bao gồm cả phát hiện về máy tính và những gì liên quan đến máy tính của chúng ta ngày hôm nay. Địa thư, tức là Sơn Hải Kinh, cũng là một cuốn kỳ thư ghi chép toàn bộ thông tin về địa lý, thần thoại và các sinh vật huyền bí. Hải Nội Kinh thực ra chính là địa lý Trung Hoa, Hải Ngoại Kinh là địa lý toàn cầu. Các chuyên gia nghiên cứu cũng đã chứng thực được rằng nó đã triển hiện ra một thời đại thần kỳ, khoa học kỹ thuật lúc bấy giờ phát triển nhiều hơn so với thời đại của chúng ta hiện nay. Hơn nữa, vào thời đó, thần tính, đặc tính và hình dạng của các sinh mệnh tại các vùng địa lý khác nhau cũng đều được cuốn sách này ghi chép lại. Trong cuốn sách có thể tìm thấy câu chuyện về vương mẫu hằng Nga bay lên mặt trăng, Nhân thừa ở đây là Hoàng đế Nội Kinh, được coi là nguồn gốc cơ bản về giáo lý y học cổ truyền phương Đông. Những nội dung liên quan đến âm dương ngũ hành, thậm chí cả kinh lạc trong thân thể người cũng đều rất thấu đáo. Người người đều là lang y, tự bảo vệ sức khỏe của chính mình. Nếu dùng vào trị bệnh thì chắc chắn là dùng tay để chụp bắt. Trong nội kinh thì có ghi chép rằng, người thượng cổ gồm có thần tiên, trí nhân, thánh nhân và hiển nhân. Cho dù là hiền nhân thì cũng có tuổi thọ rất cao, thần tiên và trí nhân lại càng trưởng thọ với đất trời, sáng cùng nhật nguyệt, biểu hiện ra những điều thần kỳ. Kinh lạc được nói đến trong Hoàng đế nội kinh là thứ mà khoa học hiện nay không có cách nào phát hiện ra, nhưng trầm cứu và thuốc kê thang lại dựa vào âm dương và kinh lạc để dùng trị bệnh. Kinh lạc chắc chắn là có tồn tại, chẳng qua nó là vi lạc vật chất nhỏ hơn nhiều so với tế bào và phân tử nên khoa học hiện đại khó có thể phát hiện ra được nó. Trong thời đại thần và người cùng tồn tại, có rất nhiều người có được cặp huệ nhãn, tức là cặp mắt tinh tường, có thể nhìn rõ được quá khứ và tương lai. Ví dụ, có thể giống như kỳ bá vậy, thoạt nhìn liền có thể thấy kinh lạc trong thân thể con người, còn có thể vẽ ra kinh lạc. Con người lúc đó đều hiểu về dưỡng sinh, hiểu biết thiên đạo, hiểu và làm theo đạo lý âm dương, còn có thể phù hợp với yêu cầu của âm dương ngũ hành. Ăn uống đều có sự tiết chế, làm việc và nghỉ ngơi có quy tắc, không bao giờ vượt quá sức lực Hình thể và tinh thần của họ đều được an toàn, vì thế nên người người trưởng thọ. Tuổi thọ trung bình của con người vào 3.000 năm trước cao hơn rất nhiều so với con người hiện đại. Thần và con người còn tồn tại, thần đang thị phạm cho con người. Nếu người làm theo tiêu chuẩn của thần, coi trọng thiện, tích đức, thì thiên hạ làm sao có thể hỗn loạn được đây? Chắp tay, chỉnh đốn quần áo, thiên hạ sẽ đạt được sự an toàn và trật tự. Nhưng đáng tiếc rằng, một trận đại hồng thủy đã kết thúc thời đại thần và con người cùng tồn tại. Sau đó là đến thời đại của con người, ngũ hành tường khắc. Thời đại của con người, ngũ hành tường khắc thiên thượng phát sinh biến hóa để thích ứng với biến hóa văn vương liền dẫn xuất hậu thiên bát quái từ tiên thiên bát quái thế là thời đại của con người được bắt đầu biểu hiện bằng ba phương diện lớn nhất là trời đất đảo lộn âm dương đảo ngược, nhân luân hỗn loạn, có nghĩa là thiên, địa, nhân đã phát sinh sự tương phản, trái ngược. Chính quyền xưa kia được thay thế bằng sự nhường ngôi, nhưng sau này lại trở thành hình thức dùng quân binh để đánh chiếm, lật đổ. Thời nhà Thương thuộc thủy, Thương tiêu diệt hạ, vì thủy khắc hỏa. Thời nhà Chu thuộc thổ, Chu tiêu diệt thương, vì thổ khắc thủy. Đông Chu Liệt Quốc là chư hầu của nhà Chu, có quan hệ kế thừa thuộc Kim. Nhà Tần kế tục nhà Chu cũng thuộc Kim, nhà Hán thuộc hỏa, Hán lật đổ Tần vì hỏa khắc kim. Đến thời cận đại, nhà Minh thuộc hỏa, nhà Nguyên thuộc kim, Minh tiêu diệt Nguyên chính là hỏa khắc kim. Nhà Mãn Thanh thuộc thủy đã tiêu diệt Nam Minh tức là thủy khắc hỏa. Viên Thế Khải của Bắc Dương kế thừa Mãn Thanh thuộc mộc. Chính phủ quốc dân Nam Kinh tiêu diệt Bắc Dương tức là kim khắc mộc. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tức Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu từ việc nổi loạn ở Nam Kinh, chính là hỏa khắc kim. Tương lai, tương sinh với Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ là thổ và thủy sẽ là tương khắc, cũng sẽ chính là thế lực thuận theo thiên ý, mà là lật đổ chế độ sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong tương lai. Ngày nay, thiên, địa, nhân đều thiếu đức, tai họa trùng trùng ập đến. Ứng với bánh xe tai họa của ngũ hành bắt đầu khởi động ở một không gian khác. Nó là một bộ phận cấu thành bánh xe mạt kiếp. Bất kỳ loại thảm họa nào khi xuất hiện cũng đều định thời gian, định địa điểm, định số lượng. Thượng giới gọi là tam định mà con người không có cách nào chạy khỏi. Vậy thì, trong thời khắc lịch sử đặc biệt này, chỉ có một cách có thể thay đổi đó là định số lượng vì nhân tâm thay đổi sẽ có thể cải biến được định số lượng. Đến đây, thời lượng của video cũng đã hết rồi. Lời cuối cùng, Thúy Hằng cũng xin nhắn nhủ đến quý vị khán giả rằng dù là tai họa sẽ không thể tránh khỏi và cũng khó mà biết trước, nhưng điều mà chúng ta có thể làm được bây giờ chính là đi trên con đường tu tâm, hướng thiện, tránh xa tà ác, kính trời, kính đất, hy vọng có thể nhận được sự bảo hộ từ thiên thượng, bình an vượt qua kiếp nạn, tiến về một tương lai tươi sáng. Nội dung của video cũng dựa trên những kiến thức hạn hẹp của cá nhân, được chúng tôi tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Thế nên, nếu quý vị khán giả có bất kỳ ý kiến đóng góp nào, xin hãy để lại nhận xét ở bên dưới. Duyên Vạn Cổ luôn lắng nghe và trân trọng sự quan tâm của các quý khán thính giả. Còn bây giờ, Thuy Hằng xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.